lệ vương đất khóe mi bước đi không quay đầu còn vương vấn thêm chi khúc tình xin một đời trắng nghĩ suy đớn đau kia vô vàng thời gian hoa cánh hoa đã vội tình tựa mây bay tan trong gió sớm ai nào hay giấc nghe thứ này giấc ngủ thứ ngày gửi vào đêm